Nếu bạn mua tại shop ờ, Hoàng Piano sẽ bảo hành 12 tháng nha. Thì tối hôm qua là tôi nghiên cứu rất là nhiều loại đàn, nhưng mà tôi lại thích quảng cáo cây này thôi. Bởi vì cây này tôi thấy là phù hợp với giá tiền của ờ, mấy bạn là nhu cầu là thích xài piano à, nhưng mà lại rẻ tiền thôi mà lại có thể sách đi du lịch được. Đây là một cây piano quá là tuyệt vời luôn. Và có một bạn học viên người cá của tôi vừa đăng ký mua cây đàn này. À thì bây giờ tôi giới thiệu sơ về cây đàn này nha. Trời ơi, cái đàn này nói tới nó là mê liền đàn thì à, piano lúc nào cũng 88 phím nhưng mà nó sách đi du lịch được nè đã không nhìn như đàn găng vậy đó à, nó sử dụng pin sạc nha mọi người bao gồm uh, trên cây đàn này có 100 tiếng và hơn 100 điệu trống đi kèm chắc chắn sẽ giúp cho việc học đàn của mấy bạn dễ dàng hơn và phong phú hơn nữa bên cạnh đó là đàn điện tử piano Maxwell 100 này có hỗ trợ chức năng MIDI Bluetooth. Đây là một cái công nghệ mới được à, áp dụng để cho cái à, à, những bạn mà yêu à, trải nghiệm mới trên à, công nghệ đó được à, thử nghiệm cây đàn này thì nó có thể tích hợp với à, điện thoại iPhone hoặc là điện thoại Android cũng được. À, cái chức năng này thì mấy bạn trẻ chắc chắn là sẽ yêu thích. Ồ oh giá yeah. Rồi à, nói gì nữa ta? thôi thì các bạn mua thử đi rồi trải nghiệm chứ bây giờ là cái cấu hình của cây đàn này nó là như thế đẹp gọn à, hiệu quả để lên bàn chơi cũng được khỏi cần cái mua cái bàn để làm cái gì đàn piano mà bây giờ nó làm giống như là đàn ọc găng vậy đó à, thôi nói về kích thước nha mọi người tiêu nghiên cứu suốt đêm mới biết được ờ, cái đàn này à, rõ ràng như thế nào chính xác luôn cho mọi người biết là tiếng của nó cài đặt sẵn là 127 tiếng tiết tấu chống của nó cũng 127 luôn dãy nhịp điệu của nó là 0.30 đến 300 tăng giảm cái tông của nó là từ âm 6 đến âm cộng 6 rồi nó có thể gắn tai nghe nó có thể chơi bluetooth nó tặng luôn cho bạn một cái bàn đạp shooting nha mọi người ha số phím đàn thì 88 trọng lượng cái đàn này quá nhẹ luôn 14 kg rưỡi à đã không đàn thì có tỷ lệ cao là 50 mm rộng là 210 mm độ dài của cây đàn là 1240 mm quá chi tiết rồi đó test xong cây đàn là có người mua luôn nè mọi người bây giờ là đem đàn đi giao đó giờ giao đàn piano là phải chơi um, xe bốn bánh uh, đi rap hoặc là Ờ, lấy xe nhà đi giao mà bây giờ cây đàn này nó như là cây đàn piano ờ, chuyên nghiệp luôn cái âm điệu nó hay rẻ tiền giao đàn thì chỉ cần xe ôm thôi là được